Hello, Kim xin chào à, các anh chị cũng như quý nhà đầu tư thân mến ha. Hiện tại thì Kim đang đứng ở à, ngay quỹ ban nhân dân huyện Dầu Tiến. Thì à, bây giờ để Kim quay một cái clip ngắn để quay về cái toàn cảnh của quỹ ban nhân dân huyện, trung tâm đầu não của huyện Dầu Tiến như thế nào. Để cho các anh chị ở xa cũng như là quý nhà đầu tư ở xa thành phố Bình Dương rồi nói chung là ở xa đó mình hiểu rõ hơn về cái cái trung tâm huyện Dầu Tiếng này của mình có những cái gì và có nên là đầu tư vào đất ờ, cát ở đây không anh nha à, hiện tại thì ờ, Kim đang đứng ở đây khoảng 4 giờ rưỡi à, 5 giờ chiều khoảng 5 giờ chiều à, cho nên là Kim quay nó hơi tối có gì anh chị thông cảm nha rồi bây giờ Kim đổi camera lại Kim sẽ quay toàn cảnh cái cái cái quỹ ban nhân huyện cho anh chị thấy nha Xin chào các anh chị, à, các nhà đầu tư thân mến nha tại vì kim đang đứng ở đây thì à, kim đang quay cái à, cái cái bảng hiệu luôn nè à, bên đây cái cánh bên đây á là cổng của quỹ ban nhân dân à, huyện Dầu Tiến thường trực hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân huyện Dầu Tiến thì à, đây cái khối nhà bên đây á cái khối nhà thì trong cái cổng lớn này á như anh chị thấy nè à, cái khối nhà bên đây á thì là cái quỹ ban nhân dân huyện ha và cái cổng lớn này của chúng ta thì nó gồm hai cổng một cổng là do ở bên cánh kia á, khối nhà bên kia như anh chị thấy á, là quyệt quỷ còn ở sân này á là cái, cái bên công viên đó đó là công viên của quyền quỹ khối quyền quỹ của tuyến đó anh chị thấy ha rồi chúng ta sẽ nhìn ra trước ngay chỗ xe chạy á là đường Hùng Dương ha đó đường Hùng Dương thấy không cái đường Hùng Dương này bây giờ giá cả nó rất là cao tầm phải năm trăm rưỡi triệu đến 600 triệu một mét ngang á mới tới á và ở đây thì anh chị sẽ thấy à, à, ở dưới có những cái lá cờ Mỹ Nhân Ngang á, thì ở đó à, mới khởi công xong mà cũng chưa có hoàn thành đây là cái phố đi bộ ở đường Hùng Dương thì ở dưới thì nó có sẽ được hình thành hai dãy nhà phố đây là cái trang trí ở sân à, quỹ ban nhân dân quyện đó thì thật ra thì ở quyện mình á à, có rất là nhiều cái à, tiềm năng phát triển bất động sản như là phát triển về du lịch hồ sinh thái à, ở núi cậu là trong à, khu nghỉ dưỡng ở Định An cũng là lòng hồ dầu tiếng và nuôi chim yến đặc biệt là nuôi chim yến thì à, bao quanh hồ dầu tiếng cũng như là xã Đình Thành thì à, nó có ven sông khu phố 1, khu phố 2 khu 3, 4, 5, 6, 7 của thị trấn Dầu Tiến thì phát triển về nghề nuôi chim yến rất là nhiều và kèm theo các dịch vụ ăn uống, à, dịch vụ mua sắm khác và có cả cả siêu thị, ngân hàng nói chung là tất tần tật những cái gì mà ở thành phố có thì ở Dầu Tiến thì đều có chỉ có à, một số trung tâm ăn chơi thì chưa có thôi à, như anh chị thấy đây thì à, bên khói nhà bên đó thì à, nó là kho bạc à, chi cục thế ha ở trước đây thì dân đã full rồi rồi đây nè anh chị thấy rõ hơn là ở đây là ủy ban dân huyện Dầu Tiến nè đó trung tâm đầu não quyền hành điều hành của quyền Dầu Tiến đây thì uh, sân đây là một cái sân lễ để tổ chức các uh, hội nghị tổ chức các cái buổi lễ tổ chức các, các chương trình văn nghệ và cũng là nơi vui chơi của người dân xung quanh đây à, trong thị trấn này người ta cũng hay lên đây tập thể dục buổi chiều như anh chị thấy có một cái cô gái đứng ngồi đó thì à, anh chị đó cũng lên đây thể dục thì à, anh chị hãy đăng ký kênh youtube của em ha và theo dõi nhiều cái video clip hơn à, và để lại số điện thoại nếu anh chị có gì thắc mắc em sẽ quay một chuỗi video tất cả về những tiềm năng dầu tiếng chẳng hạn như em sẽ quay một chuỗi video về tiềm năng phát triển à, nuôi chim yến ở Dầu tiếng à, có các địa điểm như xã Định Thành, An Lập, à, khu phố các khu phố của thị trấn Dầu tiếng Nói chung là nơi nào mà có nuôi chim yến công à, Dầu tiếng này em sẽ đi quay tất tần tật cho các anh chị coi. Và thứ hai là dịch vụ về du lịch có địa điểm nào phát triển được và à, những lô đất nào tiềm năng nào à, ok thì em sẽ quay hết em sẽ chia ra những cái danh sách phát và những cái video clip nói tiếp nhau ở các xã ở các địa phương của ờ, thuộc huyện Nhiều Tiến à, em sẽ up lên cho các anh chị coi để anh chị hiểu hơn và nắm rõ hơn về cái tình hình cũng như là cái tiềm năng phát triển ờ, bất động sản của huyện Nhiều Tiến à, hy vọng rằng anh chị hãy theo dõi kênh YouTube và anh chị quan tâm đến bất động sản Nhiều Tiến à, quan tâm đến à, tiềm năng của Điều Tiến thì hãy để lại số điện thoại và kết bạn Zalo của em ở bên dưới nhé em trong phần mô tả của video em có để lại số à, điện thoại của em Zalo và số điện thoại luôn thì à, các anh chị cũng như các nhà đầu tư thân mến hãy để lại số điện thoại à, và kết bạn Zalo với em em sẽ giúp các anh chị à, cũng như là các nhà đầu tư à, tìm ra những lô đất hoặc là tìm ra những cái nơi mà đầu tư tốt à, xin chào các anh chị nha em sẽ kết thúc video đây em sẽ à, à quay những cái khác các anh chị